I'm a motherfucker gentleman. make you dance like ta ta ta ta ta ta ta ta ta yêu anh em để trong lòng yêu vài ba thằng đề phòng rủi ro trời này vui à ngang trời lạ lắm mà ngang sao nè bông kén đừng bay 本当に好きだった人は忘れられない。再び会っても たドキドキする。There's a place downtown where the freakies come around It's a hole in the wall, it's a dirty free fall And they turn me on Anh ơi, bị ngạn hoa nở không thấy lá Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao Sương Giang Nam mưa bụi phủ nại hà Cố nhân cười chặt đứt đoạn tơ duyên 离别的眼泪我还不懂，回忆淡淡的就像风，一代一的彩虹连接我们的天空。Này, mày biết bố mày là ai không? Anh là ai? Bố mày không phải anh không biết <laughs> Mày làm sao biết được Bố mày là bố vợ tương lai tao đấy Nhà giàu lại còn xinh em là cô gái vàng Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai ngấn Một ngày nào đó ấy, anh sẽ quên đi tên của em Quên cả ngày sinh nhật của em Quên cả ngày đầu tiên mà chúng mình gặp nhau đạo hôm mà chúng mình chia tay nhau Nhưng mà sau tất cả Anh vẫn chẳng thể nào quên được Ngày hôm đó Anh vất vả thế nào